Xin chào à, tất cả anh em Chuẩn bị cũng à, Tết đến nơi rồi cũng à, Không còn sớm nữa Thì bên cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp mua bán trao đổi những cái thiết bị đồ chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa cũng là những cái thiết bị để phục vụ cho anh em chơi cờ bạc bịp đánh cờ bạc bịp sao cho hiệu quả nhất à, tôi xin tự giới thiệu tôi là Hùng và đây là cái số điện thoại của tôi 0844 55 55 59 một số điện thoại à, rất là dễ nhớ ở clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái sản phẩm để à, phục vụ cho anh em chơi bầu cua đánh bầu cua bịp rất là hiệu quả đó là chúng ta sử dụng cái chấm từ báo dung đây nó là những cái chấm từ báo dung để anh em chơi bầu cua làm sao cho nó hiệu quả nhất và tôi cũng uh, giới thiệu luôn với anh em về cái cách chơi nó rất là đơn giản tôi đảm bảo với anh em chỉ cần khi anh em đến sân chơi của người ta đến xong ờ, bầu cua người ta à, anh em kiểm tra được hột coi là mình kiểm tra được hột kiểm tra bằng cách nào chúng ta kiểm tra bằng cách chạm tay vào hột như thế là chúng ta đã có cơ hội chiến thắng đây nó là một cái cách đánh bầu cua cách ờ, chơi bầu cua bịp rất là hiệu quả và kín đáo hoàn toàn không tang và không bị à, bị phát hiện đây là cách để anh em luôn luôn giành chiến thắng khi đi đánh vào cua tránh làm mất thời gian của anh em tôi giới thiệu luôn qua đây nó chính là cái máy báo dung này cái máy báo dung này đã được tôi chế vào trong cái điện thoại và đây nó chỉ là một cái mô hình điện thoại mô hình anh em nhé là không nghe gọi được vì như anh em biết đấy khi đi chơi bầu cua chúng ta có cách là tả tả hột có là tả như nào tả gọi là chúng ta giống như là mua bán ví dụ như là tôi thích con bầu thì tôi có thể có quyền tả ai nhận của tôi thì nhận thế là theo tìm hiểu của tôi là như thế và hôm, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách sử dụng cái chấm từ bảo dung đây nó là cái chấm từ đây là ba cái chấm từ đã được tôi à, đưa vào đây và cái cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi hướng dẫn luôn với anh em ở trên cái chấm từ này nó có một cái lớp keo khi anh em cạy ra đây nó sẽ có một cái lớp keo khi anh em cạy cái chấm từ ra để tay rất là nhỏ như này nhá anh em kiểm tra bôi vào hột của người ta dám vào đây như này Đấy. hoàn toàn không nhìn thấy gì cả bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cả cái như này nữa tôi sẽ dán đấy dán vào ba mặt bầu đi à xin lỗi ờ, đúng rồi tôi sẽ dán vào ba mặt bầu khi chúng ta dán vào ba mặt bầu này thì chúng ta có thể đánh được hai mặt có nghĩa là mặt bầu và cái mặt đối diện của nó đây, nó bị rơi một miếng ra ngoài thì tôi dán lại do cái lớp keo này nó không được uh... thế là được hoàn toàn mất rồi khi chúng ta sử dụng dán à, cái miếng dán bầu cua này chúng ta dán vào ba mặt bầu này khi nào có mặt bầu nổi lên thì máy sẽ rung cho chúng ta biết và khi có mặt bầu nổi lên thì máy nó sẽ rung mạnh rung liên tục à, rung liên hồi còn nếu như đối diện với mặt bầu nó là mặt cua thì máy nó sẽ rung với một cái cường độ sẽ nhẹ hơn à, còn những cái mặt khác thì nó sẽ không rung hoặc là thỉnh thoảng ví dụ như là khoảng tầm một giây hoặc là hai giây nó mới rung một lần còn khi nào anh em thấy máy rung liên tục hoặc là à, thì lúc đấy anh em sẽ đánh vào cái mặt mà mình đã dán còn những cái mặt khác thì tuyệt đối là mình không nên đánh bây giờ tôi sẽ thử cho anh em khi nào có bầu hoặc cua thì máy sẽ rung cho chúng ta biết và cái máy báo dung tôi sẽ cầm ở tay đây bây giờ tôi sẽ sóc thử cho anh em xem cái này dù anh em có sốc mạnh hay là sốc nhẹ thì máy hoàn toàn cái miếng dán hoàn toàn không bị rơi ra bên ngoài bây giờ tôi sẽ để máy bên trên Đó, tôi đưa qua tôi quyền tả tiếp tục vẫn có bầu hoặc cua tôi sẽ đánh đặt cả bầu cả cua anh em đánh như thế cho chắc ăn hai con cua và một con ai như này chính xác không nếu tôi đặt vào cả cửa bầu và cua thì khi có cua lên đấy như bây giờ hai con cua là tôi đã ăn cả hai mặt rồi có những à, khi nào máy nó không rung có nghĩa là không có bầu hoặc không có cua khi không có bầu không có cua thì chúng ta sẽ tả chúng ta sẽ đánh những con khác bây giờ tôi sẽ sốc mạnh sốc căng tay này được không sao cả anh em cứ yên tâm không sợ rớt ra ngoài bây giờ máy hoàn toàn không rung tôi cảm nhận cái nhịp máy của nó hoàn toàn không rung không rung có nghĩa là không có bầu không có cua ai đặt bầu vào, vào bầu và cua tôi sẽ tả hết tôi khui thử Đó. hai con tôm và một con nai nha mình như vừa rồi nếu như ai mà đặt vào bầu và cua thì hoàn toàn thua với tôi đúng không? bởi vì khi anh em à, mọi người người ta đặt vào bầu cua thì chắc chắn là người ta sẽ bị mất rồi vừa rồi máy là hoàn toàn không rung lên hai con tôm và một con nai tôi tiếp tục thử cho anh em hơn nữa sốc mạnh hay sốc nhẹ hoàn toàn không sao không ảnh hưởng bởi vì trên cái miếng dán này nó có một cái lớp keo nó bám chặt vào đó anh em cứ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bây giờ tôi sẽ thử thêm bây giờ máy rung nhẹ là nó không rung liên tục tôi nghĩ là có một con bầu hoặc là một con cua nếu mà để chắc ăn một là tôi không đánh hai nữa là tôi sẽ đánh cả bầu lẫn cua tôi sẽ khôi thử đó tôi nói chính xác không anh em có một con bầu vì máy khi có một mặt này nó nổi lên thì nó sẽ rung cường độ nó rung sẽ không được mạnh còn nếu như uh, có hai con bầu hoặc là ba con bầu thì cường độ rung sẽ liên tục tôi sẽ thử cho anh em ờ, một uh, lần cuối để cho anh em thấy cái hiệu quả của cái, cái bộ sản phẩm hột bầu cua miếng dán bầu cua này bây giờ máy vẫn là rung rất mạnh anh em nhé tôi cảm nhận cái nhịp rung rất là mạnh chắc chắn là có bầu hoặc cua rồi tôi sẽ đánh cả hai luôn tôi sẽ đặt cả vào cửa bầu và cửa cua luôn đó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 À, mình rán bầu cua này anh em có thể sử dụng những cái sản phẩm khác ví dụ như là hột bầu cua bao dung sáu mặt này đó hoặc là thau bầu cua camera rất nhiều những sản phẩm phục vụ cho anh em xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em